bảo hà chúng nó không quan mang dư see. tiêm khay bạc hộp bình pha lê hay vân mộng mộng sen phái phái các cô pha trà các cô pha trà liền tứ Ờ, chuốc chén ô lòng hội quần thiên các cô chuốc chén chảo lòng tay nâng bình lòng các bạn tiến dâng ông chén vàng huyết thương kim ban xa ô long long hiến hiến thượng kim bàn mẫu đơn đơn long long tình lúc lúc thư giàn hoàng nhiệt nhiệt vui

sớm trưa chiều một đèn thờ chuyên cần đêm phụ ờ, thờ ăn tặng ra thờ Thank you trẻ được bình an quốc thái dân an phong điều vũ thuật không ai là chủ cảnh cảnh trời ngang nương gót danh lợi chen chi cho mệt dòng khen chê đèn lấp lấp chi cùng ngàn thu cách xử thế mặc dầu ai hơn kém Thank you. giờ họ lên tươi tốt ạ à? con lại hòa tươi tốt tốt tươi à? đi là tốt người tốt lắm ạ cả nhà vỗ tay đi đúng dạ, rồi vỗ tay đi hoàng đế vương ba kinh bao biên huyệt phong phong hoa vị phẩm bình bình bình mặc ai kia ngọn lời lời đường danh danh lấy lấy nó nước hiệu tình lên đất, đất. đua chén hoa la ý tần tần tần ngang nghe thế là vừa ý ông ông bảy hoàng sơn lầm lầm tiên cô nàng đốt đốt đỉnh ngọn đèn cô tư theo tỏ ông bảy cầm móc bốn nàng năm thì vào dâng dâng kẹo bánh lên đi đi kẹo xìu cùng với thuốc lá được đây yên nài xanh cùng sông mới thật là nước nghiêng thành tiếng tiêu cô thôi, đến đây với với lòng lòng But. button.